Xin chào toàn thể anh em Thì hôm nay làm video gửi đến toàn thể những anh em nào Đam mê những cái môn chơi tài xỉu Mà chưa biết đến một số cái món đồ công nghệ Thì hôm nay xin giới thiệu cho anh em Một chiếc đĩa khiển tài xỉu Theo ý muốn của anh em Thì bộ đồ này thì bao gồm một chiếc đĩa Và kèm theo nó là một bộ hột Và chiếc giờ mót Thì chiếc giờ mót này anh em có thể là đeo trong người thì khoảng cách của chiếc giờ mót này đến cái chiếc đĩa này à, từ 5 đến 10 mét nên là anh em có thể là đứng ở xa có thể khiển tài khiển xỉu theo ý của anh em nên là rất là phù hợp với những cái sân chơi của anh em thì à, khi vào sân chơi thì anh em chỉ cần nguồn cho tôi một chiếc đĩa này vào và kèm theo nó là một bộ hột thì anh em có thể là khiển tài khiển xỉu theo ý của anh em thì bây giờ tôi sẽ kiểm chứng cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của cái món đồ này bây giờ như trên đây là nó đang là xỉu thì tôi muốn nó sang tài thì tôi sẽ nắp xem nó có sang tài hay không tôi test tiếng đầu tiên cho anh em xem này như tiếng này thì khẳng định với anh em 100% là tài luôn mở anh em xem này 552 bây giờ tôi lại muốn giữ nó là tài thì tôi chỉ cần nhấn nút là tôi giữ nó là tài thôi khẳng định với anh em 100% là tài luôn mở anh em xem này 665 bây giờ đang là tài thì tôi muốn nó chuyển nó sang là xỉu thì tôi chỉ cần nhấn nút là chuyển sang xỉu luôn. Đấy, bây giờ tôi nắp sang xỉu cho anh em xem này khẳng định với anh em 100% là xỉu luôn không trượt ván nào luôn một hai bốn bây giờ tôi giữ tiếp một tiếng xỉu nữa cho anh em xem này mở anh em xem này ba thằng nhất giữ tiếp tiếng xỉu nữa cho anh em xem này mở anh em xem này hai hai ba ví dụ như là những sân chơi của anh em mà người ta đánh nhiều xỉu quá đây anh em biết nó là xỉu rồi đúng không mà sân chơi của anh em người ta đánh nhiều xỉu thì anh em có thể là nhấn nút chuyển sang tài rồi chỉ cần thao tác nhẹ như thế này là anh em có thể chuyển sang tài khẳng định với anh em 100% là tài luôn này Đấy. ví dụ như là đang là tài này mà anh em sân chơi của anh em mà nhiều người đánh tài quá anh em biết tiếng này nó là tài đúng không Đấy. mà bây giờ muốn chuyển nó sang xỉu anh em chỉ cần gõ là chuyển sang xỉu rồi mở anh em xem thì anh em xem qua video của tôi xem là có áp dụng được cái món đồ này vào những sân chơi của anh em hay không còn anh em không hiểu ở chỗ nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình anh em nào muốn sở hữu cái món đồ này thì cứ liên hệ cho tôi thì tôi có hai cơ sở một là ở bến xe miền Đông Sài Gòn và bến xe Mỹ Đình Hà Nội thì anh em nào gần thì có thể là qua trực tiếp